sự thật về quán thế âm Bồ Tát, người thực ra là nam hay nữ. Quán thế âm Bồ Tát là một trong tứ đại Bồ Tát của Phật giáo Trung Hoa. Ngài có tầm ảnh hưởng rất lớn, chỉ đứng sau Như Lai Phật Tổ. Ngay cả khi bạn không tin vào Phật giáo hoặc theo một tín ngưỡng khác, bạn vẫn được nghe nói nhiều về Ngài ấy. Dường như tên của Ngài đã quá quen thuộc với cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Khi gặp khó khăn bế tắc những tín đồ tin vào đạo Phật thường quen miệng niệm quan thế âm Bồ Tát để tìm chút niềm tin, sự che chở và tin rằng mình có thể vượt qua. Liệu Ngài có xuất thân như thế nào? Sự màu nhiệm của giới tính khi không ai biết rằng Ngài là nam hay nữ. Câu nói dân gian, nam đeo quan âm, nữ đeo di lặc bắt nguồn từ đâu? Làm thế nào để được Bồ Tát Quán Thế Âm gia trì? Cái tên Quán Thế Âm có nghĩa là gì? Quán Thế Âm có nghĩa là quán chiếu, suy xét, lắng nghe âm thanh của thế gian. Theo phẩm phổ môn trong Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, sở dĩ Ngài mang tên gọi như vậy là do hạnh nguyện từ bi, cứu khổ nạn. Mỗi khi chúng sanh bị khổ ách, nguy cấp, liền nhất tâm niệm danh hiệu của Bồ Tát, Ngài liền quán xét âm thanh đó, lập tức cứu họ thoát khỏi tai ách. Trong bát nhã tâm kinh, vị Bồ Tát này mang tên là Quán Tự Tại – dựa trên pháp môn tu tập của Ngài. Khi quán chiếu thâm sâu vào chính mình, Ngài nhận thấy năm uẩn không có tự tính và đều là giả tạm. Ngộ ra được điều đó, Ngài vượt thoát tất cả mọi khổ đau ách nạn. Ngài là mắt trái của Đức Phật A-di-đà, là một trong ba vị thánh của Tây Phương. Tường truyền rằng, Ngài vốn là Thái tử Bất Huyền, con trưởng của chuyển Luân Vương. Sau khi phát nguyện lớn, Ngài cùng cha mình theo Đức Phật Thích Ca đi tu và tu theo Phật giáo. Tương truyền rằng bất cứ ai, bất cứ lúc nào, chúng sinh gặp đau khổ, rắc rối, chỉ cần thành tâm niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, Ngài sẽ đến cứu giúp chúng sinh dù ở bất cứ nơi đâu. Vì theo kinh Diệu Pháp Liên Hòa, sở dĩ Ngài mang tên gọi Quán Thế Âm Bồ Tát là do hạnh nguyện tử bi cứu khổ nạn. Mỗi khi chúng sinh bị khổ ách, nguy cấp, liền nhất tâm niệm danh hiệu của Bồ Tát Ngài liền quán xét âm thanh đó, lập tức cứu họ thoát khỏi tay ách. Có bao nhiêu lời cầu nguyện, sẽ có bấy nhiêu câu trả lời từ Bồ Tát, bất kể sương gió, nắng mưa bao đời, tựa như con đò đưa người sang sông. Bồ Tát quán thế âm là nam hay nữ? Trong Phật giáo, quan thế âm Bồ Tát là biểu tượng của trí tuệ và lòng từ bi. Dù trong Phật giáo đại thừa hay tín ngưỡng dân gian – Ngài đều có một vị trí cực kỳ quan trọng. Quán Thế Âm Bồ Tát theo dấu chân Phật giáo Đại Thừa du nhập vào Trung Quốc và trở thành đức tin của nhiều người trong dân gian. Nhiều người thắc mắc rằng Quán Thế Âm Bồ Tát là nam hay nữ? Bởi theo kinh sách, Ngài là con trai trưởng của chuyển Luân Vương. Nhưng trong các bộ phim truyền hình, phim điện ảnh, Ngài là một nữ Bồ Tát dịu dàng từ bi. Thật ra, nói ngài là nam hay nữ đều không chính xác, bởi tất cả những vị Phật và Bồ Tát đều không có giới tính. Họ chỉ là pháp thân và hoàn toàn khác với người phàm. Đây là lý do tại sao có bức tượng Quán Thế Âm là nam, có tượng lại là nữ, bởi ngài có vô số hiện thân. Tùy theo tín ngưỡng tại khu vực, hình ảnh Quán Thế Âm Bồ Tát sẽ được xây dựng là nam hoặc nữ, tùy tâm niệm của chúng sinh. Phật giáo lần đầu tiên du nhập vào Trung Quốc từ Ấn Độ cổ đại, vào thời đại nhà đường thịnh thế, là hình ảnh một người đàn ông. Nhưng về sau, văn hóa Phật giáo trở nên phổ biến và có sự pha trộn cùng lão giáo, đã dần chuyển sang hình ảnh của người phụ nữ. Bởi người ta cho rằng lòng từ bi, tinh thần cứu độ chúng sinh của Quán Thế Âm Bồ Tát phù hợp hơn với đặc điểm về lòng chắc ẩn của người phụ nữ. Cho nên, từ cuối đời nhà Tống, đầu đời nhà Nguyên, Phật tử đã khoác cho quán thế âm áo trắng, khắc họa hình tượng một vị Bồ Tát xinh đẹp, từ bi. Một sự tích được phổ biến tại Việt Nam là quan âm thị kính, kể rằng Ngài đã đầu thai và tu hành chín kiếp. Trong kiếp thứ 10, Ngài được đầu thai làm con gái trong một gia đình họ mãng ở nước Cao Ly. Nay chính là bán đảo Triều Tiên và được đặt tên là Thị Kính. Kết thúc của oan án Thị Mầu khi biết rằng kính tâm là gái giả trai. Thị Mầu xấu hổ đành phải tự tử. Thiện sĩ ăn năn, bèn đi tu, sau này biến thành một con chim. Quan âm Bồ Tát chính là thị kính sau khi mất, cũng cứu độ đứa con nuôi, con ruột của thị màu, đem về Nam Hải làm người hầu. Do đó ở Việt Nam, người ta họa hình quán thế âm Bồ Tát đội mũ ni xanh, mặc áo trắng trắng, ngự trên tòa sen. Bên tay có con chim, mỏ ngậm sâu chuỗi bồ đề. Bên dưới có đứa trẻ bận khô giáp, chắp tay đứng hầu hay truyền thuyết về quan âm diệu thiện, quan âm Nam Hải hầu hết đều có tạo hình tương tự. Cho đến bây giờ, dù quán thế âm Bồ Tát chúng ta thường thấy đều là phụ nữ, nhưng có thể nói chính xác rằng Bồ Tát là không có giới tính. Để cứu độ chúng sinh, quán thế âm Bồ Tát có thể biến thành nước mắt hoặc phân thành ba ba hóa thân khác nhau. Nếu muốn được quán thế âm Bồ Tát gia hộ độ trì, điều quan trọng là phải từ bỏ những thói hư tật xấu như tham, sân, si, từ bỏ những vướng bận hồng trần, thành tâm tu tập. Tại sao nói nam đeo quan âm, nữ đeo di lặc? Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta thường chọn đeo một số đồ trang sức như nhẫn hoặc vòng cổ, vân vân. Những thứ này làm chúng ta trở nên tinh tế và sang trọng hơn. Ngoài ra, một số người xem trang sức như một thần hộ mệnh, một đức tin trong cuộc sống. Tuy nhiên không được đeo tùy tiện, bởi những trang sức này mang rất nhiều ý nghĩa. Dân gian có câu nói, nam đeo quan âm, nữ đeo di lặc. Ý nghĩa đằng sau câu nói này là gì? Thực ra quan niệm này chủ yếu bắt nguồn từ mối quan hệ giữa đạo giáo, Phật giáo và kinh dịch, kết hợp với âm dương ngũ hành để đúc rút ra kinh nghiệm sử dụng trang sức Phật giáo. Thông thường khi chọn trang sức, nam giới nên chọn đeo tượng quan thế âm Bồ Tát, vì trong xã hội ngày xưa luôn tồn tại tư tưởng trọng nam khinh nữ Đặc biệt, vị trí của người phụ nữ rất thấp dù bất kể ở đâu, bất kể thời điểm nào, đàn ông luôn có lợi thế hơn phụ nữ. Tất cả những gì một người phụ nữ phải làm là ở nhà với chồng, nuôi dạy con cái. Dù là quan chức hay dân thường thì người đàn ông là chủ, đặc biệt trong việc kế thừa tài sản gia đình. Trong gia đình, phụ nữ không có chỗ đứng vì trong tâm trí mọi người lúc đó, một người phụ nữ sớm hay muộn cũng sẽ kết hôn và trở thành một phần của gia đình người khác. Vì vậy, người đàn ông đeo tượng quán thế âm để giúp làm dịu những cơn nóng giận. Khi làm việc, sẽ không bị chi phối bởi cảm xúc. Quan âm là vị Phật có thể bảo trợ bình an. Ngoài ra, chữ quan âm trong tiếng Hán đồng âm với quan ấn. Vì thế mà người ta cũng hy vọng quan âm sẽ phù hộ độ trì cho người sống thuận lợi, sự nghiệp hanh thông, sức khỏe dồi dào, vạn sự như ý. Phụ nữ lại đeo tượng Phật Di Lặc, hàm ý rằng là muốn họ học cách phóng khoáng, đối diện với mọi chuyện mình gặp phải. Cuộc đời nhiều chuyện phải lo phiền nghĩ ngợi, nên học theo Đức Phật Di Lặc để tĩnh tâm an lạc, bình tâm xem xét sự đời, mỉm cười vượt qua dung bão. Nếu có một người phụ nữ như vậy trong gia đình, gia đình này phải rất hòa thuận và hạnh phúc. Nhưng nhiều lúc phụ nữ rất rẻ rặt, luôn giữ tất cả mọi thứ trong trái tim của mình, vì thế rất dễ bị trầm cảm. Nữ đeo di lặc còn có thể hiện mong muốn cuộc đời phụ nữ được Di Lạc bảo hộ an nhàn hạnh phúc. Di Lạc là đức Phật của tương lai, có thể đem lại phúc khí, cát khí cho con người, mang tới ngày mai tươi sáng hơn. Nữ đeo Di Lạc hay nữ đeo Phật cũng có ý nghĩa tương tự như nhau. Chữ Phật trong tiếng Hán phát âm gần giống với chữ phúc, ý cầu chúc người phụ nữ lấy được chồng tốt, cả đời được phúc khí đi theo. Nam giới thuộc dương mà nữ giới thuộc âm. Ngược lại, quan âm là nữ thuộc âm, di lặc là nam thuộc dương. Từ đó có thể hiểu rằng quan niệm trên sinh ra từ việc bản thân được mặt Phật đem theo mình bổ sung âm dương, đạt đến hiệu quả âm dương cân bằng. Nhưng thật may mắn, xã hội ngày nay đã thay đổi rất nhiều. Vị thế của phụ nữ không còn thấp như trước. Nhận thức của con người cũng đã thay đổi, không còn phân biệt giới. Làm sao để được quán thế âm Bồ Tát gia hộ độ trì. Quán thế âm là vị Bồ Tát quan sát chúng sinh khổ đau trong thế gian mà khởi lòng đại bi, đoạn trừ phiền não, làm cho chúng sinh được an lạc. Ngoài việc cứu độ chúng sinh trong lúc hoạn nạn, hiển thị phép màu, Ngài còn giúp nhiều điều ước của mọi người thành sự thật. Những mong ước về hòa bình, mưu cầu tình duyên, tìm kiếm con cái đều được Ngài lắng nghe và giúp đỡ. Vì mong ước của chúng sinh quá nhiều Ngài hóa thân thành quan âm thiên thủ, thiên nhãn để tận lực giúp đỡ chúng sinh. Việc tất cả chúng sinh đều có nền tảng khác nhau, số phận khác, nên Bồ Tát Quán Thế Âm sẽ hóa thân thành nhiều hình dạng con người khác nhau, ngay cả động vật hoặc đồ vật để cứu độ chúng sinh. Nhiều người hỏi rằng Bồ Tát Quán Thế Âm thực sự ở đâu? Liệu chúng ta có thể gặp Ngài trực tiếp để thành tâm trả lễ? Trên thực tế, có rất nhiều đạo tràng của Quán Thế Âm Bồ Tát – ví dụ như núi Phổ Đà, cung điện Potala ở Tây Tạng, Trung Quốc, vân vân. Quê hương của Quan Thế Âm Bồ Tát thực ra không ở trên trái đất mà là Tây Phương Cực Lạc. Vì tất cả chúng sinh đang đau khổ quá nhiều mà Ngài thường giáng thế. Ai cũng muốn được Bồ Tát gia hộ độ trì. Vậy nên chúng ta phải tu tam tâm và chân thành thay đổi trái tim của mình. Phải có lòng tin vào Quán Thế Âm Bồ Tát chân thành, tha thiết. Khi bạn cầu nguyện hết lòng làm hết sức mình đến thời điểm hiểm nguy, bạn sẽ được Quán Thế Âm Bồ Tát giải thoát. Quán Thế Âm Bồ Tát có những nỗi buồn và bất bình rộng lớn, bình đẳng và vô ngã, giàu lòng chắc ẩn. Có thể bạn đã tạo nghiệp ác và gây hậu quả xấu xa. Nếu bạn có thể tìm hiểu bằng lương tâm, chân thành nhận lỗi, chuyển ác thành thiện, tánh tương ứng với tâm Bồ Tát, thì Ngài sẽ cứu vớt những ai từng lầm lỗi và có thể thay đổi được những người sẵn sàng thay đổi. Quán Thế Âm Bồ Tát quan sát tiếng nói của tất cả chúng sinh trong thế giới và phù hộ độ trì họ thoát khỏi nỗi đau. Ngài là hình ảnh của Đại Tử Đại Bi, của tình thương bao la, vì bi nguyện độ sinh. Ngài có thể hóa hiện từ trên thân Phật, dưới cho đến thân quỷ dạ xoa, là sát để hóa độ chúng sinh. Chính sự hóa thân đó đã làm cho hình ảnh của Ngài nói riêng, Phật giáo nói chung trở nên năng động và tích cực hơn trong việc cứu khổ độ sinh có thể thoát khỏi cái tâm ích kỷ. Hãy xem trái tim của mình như tấm lòng Bồ Tát, thực tâm cầu phúc cho chúng sinh, luôn có những suy nghĩ tử tế và làm nhiều việc thiện. Bạn sẽ được Ngài dẫn đường soi sáng, biến bất hạnh thành may mắn, biến nguy thành an. Chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể nhận được phúc lành, tiêu trừ tai họa. Trong hình tượng Quán Thế Âm Bồ Tát, có một chi tiết chúng ta thường ít quan sát thấy, chính là hình ảnh Phật A Di Đà